Nguyên nhân bệnh yếu sinh lý. Có rất nhiều yếu tố gây ra tình trạng nam giới bị suy giảm chức năng về sinh lý. Tuy nhiên, các nguyên nhân của bệnh yếu sinh lý thường xuất phát từ những vấn đề sau. Nguyên nhân tâm lý, rối loạn về tâm lý, bồi hồi hoặc thường xuyên bị căng thẳng, thậm chí đôi khi bị miệt thị hoặc chê bai là yếu tố phổ biến hàng đầu. Do ít vận động, những người bị yếu sinh lý thường do ít vận động hay phải ngồi một chỗ, không thường xuyên tập luyện thể dục thể thao sẽ khiến các hoạt động về chu kỳ tuần hoàn bơm máu xuống dương vật kém đi, Lạm dụng bia rượu, thuốc lá hoặc các chất kích thích, trong các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá có nhiều chất nicotine làm gây hại, suy giảm hàm lượng testosterone ở nam giới. Thừa cân, béo phì, theo những thống kê mới nhất, tỷ lệ những người thừa cân, béo phì có nguy cơ bị yếu sinh lý cao hơn người bình thường đến 40%. Điều này được giải thích do lượng mỡ thừa chèn ép vào các mạch máu làm dương vật không được nuôi dưỡng một cách đầy đủ, một số nguyên nhân yếu sinh lý khác, biến chứng của các bệnh lý như suy gan, cao huyết áp, bệnh tiểu đường, rối loạn tiền đình, cũng là những yếu tố gây ra suy giảm chức năng tình dục. Trên thực tế, không phải người bệnh nào khi bị yếu sinh lý cũng có những triệu chứng giống nhau. Tuy nhiên, dấu hiệu của bệnh thường đặc trưng ở các biểu hiện điển hình, chiếm tỷ lệ phần đông người mắc bệnh. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý. Để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.